Xin chào các bạn đã quay trở lại về kênh youtube của mình Thì ờ, hôm nay mình ờ, làm video này để nói về tâm lý Và phân tích những dạng tâm lý khi ờ, chơi tài xỉu Mà người chơi vô tình mắc phải Đặc biệt là những người chơi mới Dẫn đến những quyết định sai lầm gây thua lỗ Đầu tiên là những dạng tâm lý thường gặp khi chơi Tâm lý thứ nhất là tâm lý sợ lỡ kèo hay còn gọi là tâm lý FOMO thì FOMO là gì? FOMO là một loại tâm lý khiến người chơi sợ rằng họ sẽ bỏ mất một điều gì đó nếu họ không hành động. À, mình ví dụ khi Bitcoin lên giá, à, người người nhà nhà xuống vào mua, bạn đứng ngoài và cho rằng đó chỉ là chen, à, rồi nó sẽ hạ nhưng mà sau một thời gian trôi qua thì bạn thấy nó vẫn lên và ai cũng trở nên giàu có lúc này bạn uh, không thể ngồi yên được nữa sợ lỡ cơ hội và lao vào mua bằng mọi giá à, rồi Bitcoin đột ngột rớt giá và bạn mất hết tiền nếu mà bạn thấy bản thân mình trong đó thì à, bạn đang mắc phải hội chứng FOMO và kể cả trong trò sóc đĩa tài xỉu online thì ờ, cái tâm lý này cũng không phải ngoại lệ vậy những người hay mắc phải tâm lý sợ lỡ kèo là những người như thế nào ờ, đối với nhóm người chơi lâu năm dày dặn kinh nghiệm thì tâm lý sợ mất đợt chơi thường không có hoặc chỉ có một số ít người mắc phải tuy nhiên đối với những người chơi mới còn non kinh nghiệm thì rất hay mắc phải do chưa nắm bắt được hết những thủ thuật à, thì việc mắc phải tâm lý sợ mất lượt chơi ừ, cũng dễ hiểu điều này thể hiện ở chỗ khi bắt đầu vào cuộc chơi thì lượt nào bạn cũng đặt à, lượt nào cũng chơi mặc dù chưa bắt vị được cầu lúc đó sẽ như thế nào đôi lúc vì lơ đễnh mà không để ý lượt sóc đó nhưng vẫn cứ vào cầu Lúc này tính may rủi sẽ quyết định phần thắng thua của bạn mà không phải từ kinh nghiệm của bạn. Hãy suy nghĩ kỹ càng rồi mới đánh, không nên đánh bừa. Cứ như thế thì số tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Tâm lý thứ hai là tâm lý chạy theo số đông. Đây là một loại tâm lý mà bất kỳ người chơi tài xỉu, sóc đĩa nào cũng thường gặp phải. Đó là sự lo sợ khi đặt ngược lại với nhiều người khác. Trong lúc đặt sẽ có những người chơi không tin vào bản thân mình à, cảm thấy hoang mang lo sợ rằng lựa chọn của mình không biết có đúng hay là sai mặc dù không biết những người khác đưa ra quyết định đặt cược có đúng hay không nhưng bạn vẫn đâm đầu nghe theo việc chơi sóc đĩa tài xỉu một phần là nhờ may mắn vì vậy nên tin vào bản thân mình tin vào cách bạn đưa ra quyết định đúng nhất không nên thấy người khác đặt lẻ thì mình cũng theo lẻ đặt chẵn mình cũng theo chẵn điều này sẽ có thể khiến bạn mắc gãy cầu trong chốc lát đôi khi đi ngược lại số đông lại mang đến cho bạn những chiến tích đáng ngờ tuy nhiên điều này phải dựa trên kinh nghiệm chơi của bạn đã có cái à, tâm lý thứ ba là tâm lý lòng tham cái tâm lý này thì à, hầu như 99% ờ, người chơi đều mắc phải ai cũng có lòng tham mà lòng tham ở đây chính là việc bạn chơi không có điểm dừng kể cả khi bạn đang thắng à, ví dụ hôm nay bạn đem vào số vốn 5 triệu với mong muốn lãi được 5 triệu sau đó nghỉ nhưng mà khi ờ, ăn được 5 triệu rồi bạn lại muốn ăn nhiều hơn muốn chơi thêm Đấy, hoặc là cố chơi cho tròn tiền Chính tư tưởng đó khiến bạn rơi vào vòng xoáy thắng thua, à, cố gắng gỡ, xong lại hòa, xong rồi lại thua, rồi lại gỡ, cuối cùng là cháy túi. Vậy nên bạn phải có kỷ luật khi chơi. Tâm lý cuối cùng là, là tâm lý cay cú khi chơi sóc đĩa, tài xỉu. Đây là tâm lý thường gặp của người thua cuộc sau những à, tay chơi thất bại. Thì đa phần là cay cú dẫn đến quyết định bộc phát, bốc đồng, quyết tâm lấy lại vốn đã bỏ ra. Nhưng mà đâu phải ai cũng gặp may mắn đâu. Nếu mà thắng thì không nói, còn nếu thua thì bạn sẽ mất sạch số vốn mình đã bỏ ra. Phần 2 là à, mình à, chia sẻ cho bạn à, cái phương pháp để khắc phục những vấn đề khi chơi. Thì đầu tiên là để giải quyết vấn đề FOMO tốt hơn hết là bạn hãy lựa chọn cho mình những lượt sóc thật sự ờ, chắc tay hãy đánh tin tưởng hãy đánh Đấy. tại vì ờ, không đánh tay này thì mình đánh tay sau ừ, mất đi đâu mà sợ Đấy, như vậy sẽ giúp cho bạn không bị dao động vì sợ lỡ kèo tiếp theo để giảm được tâm lý chạy theo đám đông thì cách tốt nhất là bạn phải luyện tập rèn luyện cho mình một kỹ năng chơi thành thục. Lúc này, bạn sẽ có một ý chí rất kiên định, chỉ tin vào bản thân mình và không bị lung lay bởi à, những người chơi khác. Cái vấn đề thứ ba là để kiềm chế lòng tham thì à, chỉ có một cách là đặt ra cho mình một mốc lợi nhuận cố định và kỷ luật làm theo nó. Khi đạt được lợi nhuận rồi thì hãy nghỉ chơi à, hoặc gần được thì cũng nghỉ chơi hôm sau chơi tiếp vấn đề cuối cùng là để tiết chế được tâm lý cay cú khi thua thì à, tốt nhất là bạn nên à, đặt cược nhỏ hoặc đặt cược à, với số tiền mà bạn cảm thấy ổn khi mà bị mất và lập tức dừng chơi khi cảm thấy tức tối bực bội trong người cuối cùng là kết luận về tâm lý khi chơi sóc đĩa tài xỉu không chỉ riêng sóc đĩa, tài xỉu online mà tất cả các uh, trò chơi trực tuyến uh, kể cả là bạn ghi sổ số ở ngoài đời hay là uh, chơi chứng khoán, bitcoin thì mình khuyên thật người chơi lâu năm hay là mới chơi thì đều cần phải tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo, kiên định trước quyết định của mình. Đấy, phải biết uh, mình đang ở đâu và khả năng của mình đến đâu bởi vì tâm lý chính là con dao hai lưỡi khiến bạn lên xuống, thắng thua, may rủi thất thường. Cái chính của việc muốn thắng đó là sự kết hợp hài hòa giữa may mắn và kinh nghiệm rút ra sau nhiều lần thất bại. Còn nếu bạn là người chơi dày dặn kinh nghiệm thì uh, chắc bạn đủ tỉnh táo để tránh được những sai lầm. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn.